Giá dạ, Thực xin chào anh em nhé Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi chơi chợ tình của Mộc Châu và tổ chức vào ngày mùng 1 mùng 2 tháng 9 hàng năm ờ, năm nay ờ, do dịch bệnh là may là cách đây 2 năm thì không được tổ chức năm nay mới được tổ chức lại rất đông vui anh em ạ đồng vui thì tối qua tối qua ờ, mình không quay được đi chơi được hôm nay mới được xuống phố Đấy, ờ, cô gái mông chàng trai mông uh, đi dạo phố hầm các bạn ngày này à, mới được à, mua lấy quần áo mới đi chơi sờ đi sửa tóc Thank you trải qua những ngày này ờ, có rất nhiều ờ, chàng trai cô gái thành vợ chồng một con đường khi xem thì ta lại xem cho biết đã mà xem rồi tiếp tục ta xem luôn lửa nó vẫn đây là có cho các bạn vào chạy văn hóa nha vài năm hình dịch bệnh Covid bây giờ mới được uh, trở lại hoàn thành xuất sắc phần thi chạy văn hóa của mình. Sẽ cho các bạn về trại văn hóa của bạn nhé. Rời xuống sân khấu để cho đội văn hóa đạo nhân đến từ đoàn dân tộc mông. Chúng ta biểu diễn, sau sẽ lấy vị cho ảnh sau đúng không ạ? cái trại văn hóa của mình với nhà và nhà bạn giấy giấy để giấy nó đốt lên em ừ, cho nó hơi nghiêng nghiêng đây mình sang mâm của các à, trại khác nữa nha các bạn nha chuyển sang đẹp luôn, đẹp luôn

ngày vẫn khỏe ơi chào bà <laughs> giờ làm ở đâu ờ, giờ ở nhà thôi nhà đó à đây mình đưa các bạn sang thăm hội trại khác đấy nhá. xem hội trại nay sẽ không xe chuyển chuyển chuyển sang xe, mấy cái trại bên này nữa nhá mâm cơm bị chém rồi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

请客。 các hội trại các bạn chúng ta đi thăm vòng quanh thị trấn một tí nha Thank you. cô gái mông thì trời sẽ tỉnh rất đông vui các bạn hoài bây giờ mình quay lại kiểu gì rồi 叫袁师傅。 I love you. Eat. rất khó khăn khi ra khỏi cái đường đúng rồi các bạn đường hay là đoạt không đỡ ờ, rồi xin kính chào tạm biệt các bạn nhá